Hello, xin chào tất cả các bạn nha Thì chúc tất cả các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình thân yêu nha thì uh, ngày hôm nay Lê Mai uh, xin được giới thiệu uh, về cái dòng sản phẩm uh, bao cao su có gân gai uh, và bên cạnh đó nó còn có uh, kéo dài được cái thời gian quan hệ dành cho các bạn uh, chỉ có bên uh, hệ thống bao cao su siêu thị 18 thì à, à, ngày hôm nay Lê Mai sẽ giới thiệu cho các bạn về cái dòng sản phẩm là bao cao su lông sóc đối với dòng sản phẩm bao cao su lông sóc này á, thì nó còn à, có cái à, độ co giãn cái đàn họ rất là tốt bên cạnh đó nó còn ôm khích và tạo cái sự thoải mái cho mọi kích cỡ của dương vật dành cho các bạn nha các bạn thì à, à, đối với dòng sản phẩm bao cao su lông sóc này thì các bạn có thể sử dụng cho gia đình và người thân của mình các bạn có thể là mua tặng cho người thân của mình trong mọi lúc mọi nơi cũng được ờ, không sao đâu các bạn thì Ờ, những bạn nào mà quan tâm hoặc là muốn mua hàng đặt hàng bên uh, truy ừ, bên Lê Mai để ủng hộ thì các bạn hãy truy cập vào cái đường link ở phần phía dưới mô tả nha các bạn thì uh, khi các bạn đặt hàng bên ừ, bên Lê Mai thì Lê Mai sẽ giảm giá ưu đại luôn cho các bạn là từ 40 đến 50 phần trăm luôn nha các bạn không cần phải lo hay ngại gì về vấn đề giá cả nha các bạn nha um, và à, ừ, đây à, là cái à, ừ, cạc tên gian hàng trên Shopee siêu thị 18 ở phần phía dưới thì nó có ghi cái số điện thoại để hỗ trợ khách hàng các bạn cứ đặt hàng à, thì à, liên hệ vào số điện thoại này bên Lê Mai sẽ giải đáp hết thắc mắc dành cho các bạn nên các các bạn hãy yên tâm về vấn đề giá cả cũng như là đồ đảm bảo an toàn và sức khỏe dành cho các bạn à, thì các bạn đừng quên là đăng ký kênh thường xuyên để xem các video liên quan tiếp theo các bạn nhé cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi nha chào tạm biệt tất cả các bạn hẹn gặp lại vào những video lần tiếp theo bye bye